Hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu của Nima nha Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình của mình nhé Thì à, ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết về cái dòng sản phẩm bao cao su chính hãng giá tốt luôn nha các bạn Thì bên Lê Mai có cái đầy đủ tất cả các cái dòng sản phẩm mà khách hàng yêu cầu à, Hàng trăm mẫu bao cao su đông dên dễ dàng cho các bạn lựa chọn đa dạng là các loại bao cao su à, Gai bi với cái kích thước to nhỏ đầy đủ Các loại bao cao su su siêu mỏng hàng đầu thế giới cũng đều có cả và không thể thiếu là những loại bao cao su kéo dài quan hệ thời gian dành cho các bạn với cái chất lượng hàng đầu của Việt Nam mình thì à, à, đối với à, dòng bao cao su chính hãng giá tốt Innova này á, thì nó một hộp là nó gồm có 12 cái nha các bạn và nó được xuất xứ là từ bên Malaysia à, thì cái ngày sản xuất hạn sử dụng và luôn cái mã cốt thì các bạn xem à, giúp dùm bên đây Lima là nó nằm ở dưới à, góc mé bên trái ở phần phía dưới bao bì ấy nha các bạn thì à, à, đối với dòng sản phẩm chính hãng giá tốt Innova này á, thì nó có gân gai à, giúp cho các bạn bạn là kéo dài được cái thời gian quan hệ của mình tăng cái khả năng hưng phấn mãnh liệt cho đối phương bên cạnh đó nó còn là chống cho các bạn là xuất tinh sớm giúp cho hai bạn thăng hoa hơn trong tình yêu à, đặc biệt hơn là nó còn đảm bảo được cái an toàn và đảm bảo được cái sức khỏe cho tất cả các bạn luôn á các bạn ạ à thì các bạn hãy yên tâm à, mà mà lựa chọn cái dòng sản phẩm bao cao su Innova này bởi vì đối với dòng sản phẩm bao cao su Innova này thì nó rất là tốt và đảm bảo được sức khỏe cho tất cả các bạn à, bởi vì bao cao su này là chính hãng à, giá thì cũng đặc biệt là rất là ưu đãi dành cho các bạn luôn ạ à. các bạn không còn phải à, lo hay là ngại về vấn đề giá cả đâu nha thì à, à, những bạn nào mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng ở bên Lên Mai thì à, hãy đặt hãy à, các bạn hãy truy cập vào cái đường link ở phần phía dưới mô tả nha các bạn thì khi các bạn đặt hàng tại thì bên Linh Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm đây là cái tên gian hàng trên Shopee siêu thị 18 các bạn có gì á, à, thì à, các bạn cứ à, liên hệ vào số điện thoại số điện thoại ở phần phía dưới á, các bạn các bạn có gì thì thể liên hệ bên Lê Mai bên Lê Mai sẽ giải đáp những thắc mắc mà yêu cầu mà các bạn mong muốn nha thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye